Trước tiên, cô có ví dụ sau. Tính ví dụ. Ở bài này cô có yêu cầu. Tính diện tích của hình chữ nhật có chiều dài là 4 phần 5 mét và chiều rộng là 2 phần 3 mét. Cô nhắc lại nội dung ví dụ của cô. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 4 phần 5 mét và chiều rộng 2 phần 3 mét. Vậy để tính diện tích của một hình chữ nhật thì chúng ta làm thế nào? Bình thường các con đã được học rồi, tính diện tích hình chữ nhật thì ta lấy số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng. Vì vậy, để tính diện tích của hình chữ nhật này, cô trò mình phải thực hiện một phép tính nhân. Đó là phép tính nhân 4 phần 5 nhân với 2 phần 3. Cụ thể, 4 phần 5 của chúng mình chính là chiều dài, 2 phần 3 chính là chiều rộng. Vậy để tính diện tích của hình chữ nhật này, chúng mình phải nhân hai vân số với nhau. Vậy cách nhân hai vân số thế nào? Để tìm hiểu kiến thức này, cô muốn các con cùng quan sát vào hình vẽ của cô để rút ra nhận xét nhé. Cô có hình vẽ sau. Cô có một hình có cạnh là 1 mét Hình vuông này của cô có diện tích là 1 mét vuông. Diện tích này cô chia thành 15 phần bằng nhau. Như vậy mỗi một phần của cô nó sẽ ứng với 1 phần 15 mét vuông. Ở hình vuông của cô, nhắc lại, cạnh hình vuông là 1 mét. Và diện tích của hình vuông này chính là 1 mét vuông. Diện tích hình vuông này cô chia thành 15 phần bằng nhau. Một cái diện tích hình chữ nhật nhỏ này chính là một phần nhỏ. Nó có diện tích là 1 phần 15 mét vuông.